Hả? Cậu đâu có mụn, sao lại dùng cái này? Ừ. Nhịn nè Sữa rửa mặt kiểm soát nhờn và mụn cho nam Nivea à? Cuốn sạch chất nhờn và bụi bẩn tận sâu bên trong lỗ chân lông Rất sạch Ồ, oh, sạch nhờn, không lo mụn Sữa rửa mặt cho nam Nivea